dạ mét chín hai trời, trời ơi chín ừ. hai xin lỗi em chị sẽ qua nghía hàng trước Tôi đứng thôi đứng thôi muốn bằng rồi nè <laughs> chào em dạ chào chị thiệt ra chị nói cho em nghe là chị đã từ lâu lắm rồi chị ờ, ước mơ có một người bạn trai mà cao một m tám mươi lăm <laughs> mà chị chưa gặp được ai hết anh ờ, cảm nhận ờ, em thế nào ạ anh thấy em cũng rất là dễ thương cũng có công việc ổn định chịu khó làm mà chiều cao hơi thấp chút xíu <laughs> anh muốn chiều cao của bạn gái là bao nhiêu anh nghĩ phải trên mét sáu vậy mét năm mươi thì được không ạ Thôi Ngồi đi em trai Tôi ngồi tôi nhìn lúc bên cao luôn vậy đó Cao dữ lắm hả Mời nhà gái giới thiệu về mình lần đầu tiên em xin chào chị à, ngọc lan à, chú huyền linh à, bạn nam và toàn thể quý vị khán giả em tên là vũ thị bích nga hiện tại em 27 tuổi em à, đang làm và sinh sống tại thành phố hồ chí minh công việc hiện tại của em là trợ lý sale ạ à. một công việc à, đòi hỏi rất là nhiều thời gian cũng như là đòi hỏi bạn phải có một cái sự năng động rất là nhiều mời Đây. nhà trai giới thiệu về mình Ờ, xin chào quý vị khán giả, tôi tên là Bùi Thế Tường Thì năm nay tôi 30 tuổi Công việc hiện tại của tôi là kinh doanh tự do, mua bán xe và làm nhà đất Thì ngày xưa tôi cũng có làm bên ờ, hàng không nhưng mà hiện tại đang dịch quá thì tôi đang ờ, tạm nghỉ Hàng không hả? Dạ Máy bay nào chở em nổi <laughs> Máy bay người ta trần có 2 mét, mét mấy, à? em mét mấy Dạ mét 92 Trời, Trời ơi, ơi. 92 xin lỗi em chị sẽ qua nghía hàng trước tôi đứng thôi đứng thôi muốn bằng rồi nè <laughs> chào em dạ chào chị thiệt ra chị nói cho em nghe là chị đã từ lâu lắm rồi chị ờ, ước mơ có một người bạn trai mà cao một m tám mươi lăm <laughs> mà chị chưa gặp được ai hết hôm nay chị gặp em nhưng mà em tới 92 lần chị em tới 92 lần đó hơi ừ. vượt chuẩn của chị rồi. thôi được rồi để Vậy tôi làm mai cho chị rồi. em ước mơ mét 85 đúng dạ. không có một bạn mét năm tám đẹp trai cũng ngon lành để dành xài đi <laughs> kỳ cốt qua. trời ơi tại vì á thầy nói rồi con là phải đúng 185 cm thì nó mới được đó rồi để lên mua xíu, dài xíu cho cũng hai được nha cho mấy phân lên có gì đâu <laughs> mời nhà gái cho nhà trai biết cái ưu khuyết điểm của mình đi dạ ưu điểm của em là em năng động nhiệt ừ. tình hát hay nữa anh trời ơi hát, hát hay, nữa hả dễ thương nữa ha dạ hát nghe cái coi hát nghe bài coi hả đúng hay rồi hay không nè <laughs> à, vậy à, em à, xin gửi tặng à, bài à, rùa con ạ à. rùa con dạ. bắt đầu nắng bầm mai lung linh rùa con nắng nắng ấm áp khẽ vươn vai nhìn em rùa cô ngồi nhìn nó say mê làm em nhớ anh khi làm quen Đến bên em chân tay cứ run Thế nên em nuôi ruột Cũng giống như nuôi anh này Kia khiến anh ngày xanh nắng Rùa con không chịu ăn Giống như anh giận Không cùng ngồi tám đêm khuya cùng em với chiếc phone Là rùa con của anh Là rùa con của em Là tình yêu đôi lúc tuy hơi ngu ngơ nhưng đã yêu Ngày mai em sẽ tìm yêu cuộc sống cứu anh về rồi <laughs> bài này ai sáng tác dạ hay mà hả hay mà hay thì rất rất là hay, hay rất là dễ thương nhưng mà nó lạ dạ. hát kiểu mới hả không có bài thì ờ, có ca sĩ hát luôn á thôi được nghe cũng vui nói chung là vui nay đã có nước giặt giả tròn hai trong một mới lưu hương 7 ngày với ba loại tinh dầu tự nhiên nè bây giờ đáp lại coi bên kia rùa con đúng không dạ hát rùa mẹ cho anh dạ hát rùa mẹ cho anh nào hai ba rùa mẹ sắp đi đi đi đi đi đi. rùa mẹ sắp đi đi đi đi đi đi. rùa cha sắp đi đi đi đi đi đi đi đi đi cho tôi quýnh ông quá thấy à, nhà trai tôi cũng biết đối đáp đó chứ bộ à, thấy chưa rất là dễ thương ừ, tuổi trẻ à. mới có những cái này nè bây giờ nhà gái uh, điểm yếu có gì không về điểm yếu thì uh, con có hay uh, dễ tin người ừ. rồi hay ôm đồm nhiều việc á ôm đồm dạ gì nữa nấu ăn không ngon nữa nấu ăn không ngon dạ gì nữa hơi nhát xíu cũng đâu nhát lắm đâu <laughs> dạ đây là mang hết tự tin lên đây luôn rồi đó không vậy tự tự, tự tin vậy tốt đó dạ. ok lắm á dạ, không có nhát đâu rồi nhà trai ưu điểm khuyết điểm gì nói cho bà mối bà nghe coi dạ ưu điểm ờ, của mình là thích chơi ờ, thể thao ừ. Ờ, chịu khó làm việc năng động còn khuyết điểm thì lâu lâu cũng có hay hút thuốc nhưng mà cũng đang bỏ dần rồi bỏ đi ha thuốc không tốt đâu nhà em chắc phải làm lại cửa đóng lại giường hết ha dạ đúng rồi mất mấy cái cửa nhà ngủ giường mấy nói chung là giờ ông nằm đại dưới đất lăn thôi chứ gì giường ừ. không có cái nệm nào vừa hết trai mà dễ mà nằm đâu cũng ngủ được chứ giờ mà đi vô mấy nhà khác coi chừng cái cửa nha rồi cao xong nó chín hai giữa trời này giờ chắc có thi nét tớp mua mua đồ gì không dạ xưa có thi nhưng mà thấy không phù hợp nên ờ, nghỉ thôi vậy được rồi nói chung là em là cao vậy là quá khổ rồi đó bên dạ. mà nhà gái cao mét mấy vậy dạ dễ thương mà con cao mét ờ, năm năm ạ nhiêu một mét năm năm nhưng mà nhìn rất là cao nha năm năm á hả ừ. một chút tôi tưởng tượng một mét năm mươi lăm đứng như mét chín hai chưa mang dài nha mang dài lên nữa là mệt lắm á một chút nữa hứa với chị ngọc lan là sẽ ôm bạn gái vô trong lòng để coi tới đâu <laughs> nha yeah. Dạ. mà cao quá thật ra là nó cũng uh, nhiều khi gặp cái cô gái cũng khó làm quen lắm nha dạ đúng đúng không dạ mấy mối tình rồi dạ ba cũng ba khá ghê ha mỗi mấy năm mỗi đầu mấy năm đầu ờ, ba năm mỗi thứ hai hai năm mối thứ ba hai tháng sao nó nhỏ dần theo sao thời gian vậy? mối thứ ba nó xuống dữ vậy trời xuống cấp dữ vậy em dạ. Ừ, lý do sao mà ba mối tình nó chia tay thì uh, mấy mối tình đầu thì lúc mà còn ờ, đi học á ừ. quan thời học sinh thì đâu có bệnh. ừ. còn mối mấy... thứ hai đâu phải học sinh đâu dạ mối hai là sinh viên sinh viên cũng chia tay luôn cũng tại chia sao tay luôn tại vì ờ, đó, lúc đó thì công việc hai đứa cũng chưa ổn định như này kia thì hai bên cũng lo đi làm kiếm tiền rồi không có quan tâm với nhau giờ ổn định chưa dạ giờ ổn rồi à dạ, ổn rồi mới giờ lo kiếm. cho vợ con được chưa dạ được nè bây giờ lắng nghe cái đường tình duyên của nhà gái này nha ừ. mình nói đi em thì em trải qua hai mối tình rồi mối tình thứ hai của em thì ờ, cũng được một năm do cả hai không hòa hợp do thời gian của hai đứa cũng ờ, ít tiếp xúc đó chị cho nên là à, dần dần á, nó bị à, cái tình cảm nó nhạt dần xong rồi hai đứa à, cũng quyết định chia tay luôn ạ ừ. bây giờ là mình đã sẵn sàng cho đúng một cái à. mối quan hệ mới chưa dạ đúng rồi chị rồi em nói luôn về cái tiêu chí chọn một cái người bạn ừ. trai của em là gì đi bạn trai của em thì à, em sẽ tiêu chí là cao em thích cao thừa <laughs> dương xăng khỏi cần tiêu chí đó à, ngoại hình ưa nhìn chị tính cách thì em thích một bạn uh, chững chạc ạ à, điềm tĩnh với lại uh, biết suy nghĩ ạ à. Rồi em không thích điều gì ở bạn trai? Em không thích uh, con trai tính gia trưởng Vậy thôi Với lại uh, không thích uh, bừa bộn á chị Nhà gái đưa ra tiêu chí đó nhà trai thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm nói cho nhà gái biết luôn Dạ thì uh, em thấy em đáp ứng đủ hết á Đủ hết luôn hả? Dạ, đúng. Có bừa bộn không? Dạ nhìn lịch sự không? Không lịch sự, ăn mặc lịch sự khác nhưng mà ở nhà, ở nhà đó, phòng ốc bừa bộn không? Dạ không Đi đâu Vậy. có vứt đó không? Dạ không Rồi có gia trưởng không? Dạ không, người Sài Gòn mình đâu có ai gia trưởng nữa rồi bây giờ tiêu chí của mình nè ờ, tiêu chí của em về người bạn gái thì ờ, cũng có ngoại hình chút xíu rồi ờ, biết uh, dễ thương cũng dễ thương dễ thương à, biết quan tâm lo lắng cho bạn trai hòa đồng ừ. vui tính bên nhà gái là tôi coi tôi thấy có duyên lắm á ừ bên đây tôi thấy nhà trai tôi cũng chịu bây giờ mẫu hình lý tưởng của em em có thích giống ai không em trai nói chung thì bạn gái thì cũng hơi thấp nhưng mà mẫu hình lý tưởng thì mấy ca sĩ em thích hồ ngọc hà hồ ngọc hà à còn Hòa cao quá <laughs> Thì cao cao vậy đứng vừa với em Thật ra bên đây thì không có cao như chị Hồ Ngọc Hà Nhưng mà về phần xinh đẹp thì không thua đâu nha Xinh đẹp ừ. á à, bây giờ mình đi với ai đi bây giờ mình hỏi thăm người nhà đi cái nhà em ờ, bữa nay ờ, bận cho nên là không tham gia được ạ rồi không sao có chị ngọc lan rồi còn bên nhà trai mình đi với ai cưng dạ em đi một mình luôn tại rồi, vì nhà sao. cũng sợ bị cô biết lo có ông mai bà mối ở đây để làm cái gì bây giờ thôi kéo rào cho hai bên gặp mặt đi rồi bàn bạc rồi tính sau nha mở rào vô vô hạn <laughs> hello em <laughs> chào anh thì nay anh đến đây cũng có cũng ờ, muốn làm quen ờ, với một người bạn gái nhưng mà thấy em cũng dễ thương thì ờ, anh có món quà tặng em dạ em cảm ơn ạ mình đứng xích ra mình đừng đứng gần mình không biết nhục hay gì vậy thằng này tôi nó đứng sát sát chứ không dám đứng gần thiệt đứng sát vô coi công nhận nó hợp ghê ta <laughs> hả không biết là cái gu tụi em sao nha nhưng gu của chị á khi mà chị coi những cái bộ phim hàn quốc mà thấy các bạn diễn viên nam mà cao thì cao các bạn diễn viên nữ mà thấp người lại rồi cái ngã ôm trọn vô trong cái lòng ngực đó là chị thích lắm yeah. Dạ thật ra chiều cao thấp không có quan trọng ở đây mà quan trọng là chúng ta phải xét về tư tưởng có gặp nhau hay không nha có duyên phận với nhau không ấy cảm nhận thế nào các bạn anh ờ, cảm nhận ờ, em thế nào ạ anh thấy em cũng ờ, rất là dễ thương cũng có công việc ổn định chịu khó làm mà chiều cao hơi thấp chút xíu <laughs> anh muốn chiều cao của bạn gái là bao nhiêu anh nghĩ phải trên mét sáu Vậy mét 55 thì được không ạ? 55 thì ờ, chắc em phải suy nghĩ lại rồi Trả lời cái em bé không không muốn hỏi cái gì nữa luôn Thôi nghỉ chơi luôn Nghỉ chơi luôn thiệt đó Quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào các bạn trò chuyện với nhau? Trong tình yêu thì ờ, anh có hay ghen không ạ? chung trong tình yêu thì nói chung đã quen nhau phải tin tưởng ờ, lẫn nhau anh cũng không không hay ghen nhưng mà có cái gì đó đừng có quá đáng được rồi còn em thì sao em có có hay ghen tuông không tại vì công việc của anh nó cũng là kinh doanh tự do anh hay đi đây đi đó nhiều anh không biết bạn gái mình có có hay ghen cái cái chuyện đó hay không à, em thì uh, em không phải là tuyết người hay ghen nhưng mà nếu mà bạn trai hay có những cái lý do gì đó không chính đáng á thì em sẽ hỏi hỏi tới luôn à, à. Dạ. anh thì uh, một, một tuần anh uh, hẹn hò như thế nào ạ à? thì những lúc nào rảnh thôi những lúc nào hai đứa rảnh thôi không cần phải bó buộc thời gian lúc nào hai đứa cảm thấy rảnh gặp nhau được thì thì gặp thôi Công việc của anh nó có nhiều thời gian rảnh không? Thường là cuối ờ. tuần hay là như thế nào? Hiện tại thì công việc của anh thì cũng cũng thỉnh thoảng thì anh bận lắm cũng khoảng cũng dư rất nhiều thời gian. Dạ. Nếu mà sắp xếp đi du lịch vẫn sắp xếp đi được chứ không phải bị gò bó quá. Còn em thì công việc của em thì làm cái nghề đó thì chắc cũng cuối tuần mới rảnh được cuối tuần mới rảnh thôi. Đúng, đúng rồi ạ. À. Thì ờ, ừ. công việc em là giờ hành chính á thì ờ, buổi tối hoặc là cuối tuần thì em cũng rảnh. Ừ. Yeah. Dạ quan điểm khoảng bao lâu thì chúng ta có thể kết hôn với nhau ờ, theo anh thì quan điểm ờ, về hôn nhân nói chung mình quen nhau không phải là quen nhau ba ba bốn năm hay là 5 năm thì mới gọi là cưới có những người anh thấy nếu mà, nếu mà quen nhau ví dụ tầm ba bốn tháng 5 tháng nếu mà cảm thấy hợp thì vẫn cưới nhau bình thường có những người ta quen rất là lâu năm nhưng mà tới khi đám cưới người ta vẫn không có không có cưới được những có những cái gì đó người ta không có đến với nhau được vậy uh, khi nào thì anh cưới thì duyên tới thì anh cưới thôi <laughs> chứ anh không có xác định trước bao lâu anh cưới đó cứ duyên tới là anh cưới thôi còn em thì có có muốn gấp rút gì không tại vì con gái thường hai bảy hai bảy hai tám rồi đó thì cũng cũng hơi hơi à, thật ra thì cũng có nhưng mà đúng người em sẽ cưới à đúng người em sẽ cưới à mà quan niệm của em mà có quen nhau bao lâu thời gian bao lâu không Hay không là... ạ không xác định là thời gian bao lâu chỉ cần hai đứa cảm thấy ờ, hòa hợp với lại ờ, cùng chung chí hướng thì ờ, sắp xếp công việc với lại à, hai bên gia đình ừ, thì anh thấy quan niệm của em cũng cũng giống với ờ, bên anh thì ấy em cũng rất là dễ thương có công việc ổn định <laughs> nhưng mà chiều cao tôi anh nó cũng hơi hơi hơi thấp chút xíu á đi guốc không được không <laughs> đi guốc được ok ok là sao ta là được đúng không bây giờ được thì được không được thì thôi chứ không có phải là bên đây kêu là đi đi guốc không được không đi guốc cho chị không đi guốc cho chị đúng rồi đâu phải lúc nào cũng phải đi guốc đâu đúng, đúng rồi. không đi guốc bạn trai hãy nói chút hết cái tình cảm của mình nãy giờ sau cuộc nói chuyện với bạn gái mình đang suy nghĩ gì và mong muốn điều gì đi không biết là bạn có cái tâm tư tình cảm nào ở trong cái vấn đề chiều cao của bạn này hay không thì bây giờ hai bạn đứng gần với nhau nắm tay nhau ôm nhau một cái để coi coi là cái cảm giác của mình nó như thế nào rồi chúng ta đi đến quyết định nha thì rồi nhìn tôi làm chi trời ơi trời <laughs> ôm vào một cái <laughs> đó dễ thương lắm luôn ôm nhau hai cái chị thích vậy đó còn không biết là em có thích hay không thì chị không biết nói chung là tôi coi phim hàng rồi tôi thích nói về cảm xúc của hai bạn hiện tại như thế nào và có mong muốn cái người kia cho cái nhau cái cơ hội hay không đó tự nói chuyện với nhau nhìn mặt nhìn nhau mặt ấy. nhau đứng đối Đúng diện rồi, với nhau diện cầm nhau. tay nhau coi coi cái bàn tay này có phải là cái bàn tay mà mình đã đi tìm hay không mình đang đi tìm hay không nắm tay nhau thì uh, em với anh uh, đến với chương trình này cũng là một cái duyên rồi em mong là sau chương trình hai đứa sẽ cùng ra về thì uh, anh cũng tới chương trình này á thì uh, thứ nhất anh thấy em rất là hợp tính cũng rất là dễ thương và anh cũng uh, mong uh, mình cũng có thời gian tìm hiểu nhau nếu mà nếu mà mình hợp nhau thì mình đi đến cái bước xa hơn hay quá rồi chúng ta quay về chỗ và bấm nút ta đã trao đổi giao lưu với nhau mình có thể vui ai vậy rồi xong chưa nói gì bấm luôn rồi chốt là được rồi đừng hỏi chốt hạ dạ, chốt luôn. rồi hỏi nói nữa chốt nắm tay lên này <laughs> dạ. chúc mừng <laughs> bỏ lại nắm tay luôn trời ơi tôi, thấy cái cặp này đẹp quá tôi thích tuổi quá trẻ à. nó quyết định nhanh lắm nắm tay nhau đi của tôi đó bây giờ chính thức ta đã hẹn hò với nhau bây giờ nhà gái đang theo dõi chương trình em trai có thể thưa hai bác thưa gia đình tụi con xin phép tụi con ờ, ờ, tìm hiểu nhau rồi nếu được tụi con sẽ gì đó hứa với gia đình đi dạ thưa nha bác cha bác gái dạ, hôm nay con tới chương trình thì ừ, thứ nhất thì cũng ờ, quen được bạn nga cũng rất là dễ thương biết ờ, quan tâm chăm sóc gia đình với lại cũng ờ, có công việc ổn định thì ờ, con cảm thấy rất là vui con cũng xin chào hai bác hôm nay con đến chương trình và gặp anh anh gì tường. anh tường, tường. dạ <laughs> đẹp trai cao chỉnh chẹt con uh, hy vọng là con uh, cùng anh sẽ uh, có một uh, happy ending nữa